Xin chào anh em nhé, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho anh em cái dòng máy CVK 900 mới nhất của năm 2020 tháng 3 năm 2020 và nó hôm nay sẽ có một siêu phẩm anh em nha siêu phẩm đến từ cái, cái sắp được ra đánh bài này cái, cái siêu phẩm này thì là dùng như nào bây giờ mình sẽ nói cho anh em đây chính là cái thắt lưng ra khi anh em đi chơi anh em đeo ở uh, thắt lưng anh em ngồi như mình như này Đấy, máy nó cái cái mặt của nó nó sẽ có cái máy thiết bị nó sẽ quét quét cái mã vạch Đấy, nó sẽ báo trực tiếp cho anh em biết là phải bốc bao, bao nhiêu lá hay là sẽ báo trước cho anh em là bài anh em to điểm nhất anh em nhá biết là như là to điểm nhất đây chính là cái cái cái uh, dây lưng mới nhất bây giờ của năm 2020 thì cái video này mình chưa chưa chưa, chưa nói về cái dây lưng này Đấy, uh, video sau mình sẽ nói qua về cái dây lưng này để cho anh em nắm bắt được cái thị trường bây giờ đấy hàng mới nhất hàng nhập khẩu bên Macau cao về anh em nhá hàng mới nhất bây giờ anh em nào cần thì cứ có thể liên hệ trước mình sẽ test qua cho anh em cái về cái dây lưng này cho anh em nắm mắt cái thị trường bây giờ Đấy, đây cái hàng của nó này máy này, pin chơi siêu trâu và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một siêu phẩm công nghệ đột phá bây giờ thì đó chính là cái máy CVK 900 mới nhất của năm 2020 cái hàng này thì bây giờ đang làm mưa làm gió thị trường Đấy anh em cái hàng đọc nó chỉ về cái số lượng hạn máy này được cài đặt và được lắp đặt 15 camera dọc máy của nó nhìn nhá sườn máy này là được là thiết kế là 15 camera máy báo siêu nhanh siêu xa siêu chuẩn xác à, chuẩn xác 100 trăm đánh được 54 trò chơi trên toàn thế giới anh em chơi trò gì nó không à, hỗ trợ anh em chơi được Đấy, anh em ngoài bắc thì có thể chơi ba cây chơi liêng chơi phẩm hay là chơi sâm chơi trắng ờ, anh em trong sài gòn chơi ờ, ví dụ như chơi ờ, bài cào mà đến miền nam poker hay là bài binh sáu lá binh 13 lá anh em chơi uh, binh ấn độ <coughs> đều chơi tất cả được Ê, cái em xem máy là vẫn là những bộ bài anh em biết rồi khi anh em chơi mà nó không có bài thì anh em không thể chơi được anh em nhá à, bài của nó thì rất đa dạng rất là nhiều loại bài ví dụ như anh em ở ngoài bắc hay chơi những cái bài xanh kim cương này anh em sài gòn anh chơi những cái bài bài xanh à, bài xanh à, à, hạ quân hai k này ngoài hà nội em chơi cái bài kẻ ca đô này rất là chuẩn nhá thì khi anh em đánh cái bài như này bình thường anh em không có những cái máy hỗ trợ này anh em sẽ không biết đây là cái hàng gì để khi anh em có máy này thì anh em mới chơi được anh em nha máy báo siêu nhanh an toàn tuyệt đối kèm theo nó là những cái tai nghe những chiếc tai nghe siêu nhỏ bluetooth cái tai nghe này kèm theo máy mỗi một máy nó kèm theo một cái tai nghe riêng để dạ. nó không ví dụ như đánh đánh bạc nó không bị lẫn em nhá không bị ờ, trùng à. hàng <coughs> rất chuẩn em này rất nhỏ này pin siêu sâu anh em có thể ngồi cách xa 5 mét vẫn báo bình thường cái hàng này có thể chơi cho anh em đánh ở ngoài anh em té cửa hay anh em đánh ờ, trong sới luôn đánh rất là rõ ràng hiệu quả cao Đấy, đây là cái máy CB900 được làm trên thiết bị đó chính là cái máy iPhone 8 Plus Đấy, hàng rất là đẹp rất chuẩn anh em có thể đặt vào những cái hàng cao cấp hơn ví dụ như máy iPhone X iPhone X Max iPhone 11 đều có thể cài hết cho anh em được Đấy. còn những cái hàng bình dân hơn một tí đó chính là những cái máy à, Samsung anh em nhá Samsung thì anh em có thể làm vào những cái máy à, S8 S9 S10 hay là làm những cái lốt 10 lốt 7 lốt 8 9 đều làm hết cho anh em được Đấy, à, Oppo rất là nhiều dòng máy anh em cần những cái dòng nào anh em để alo cho mình thì mình sẽ tư vấn anh em anh em cũng gọi trực tiếp cho mình theo ba số hotline của màn hình bây giờ mình đi vào thực tế mình thử cho anh em để cho anh em biết là cái độ hiệu quả khi anh em chơi cái hàng này rất là chuẩn xác 100 trăm bao tất cả anh em thợ thợ trên toàn quốc anh em để anh em đến thử hàng anh em thử hàng không đấy anh em chỉ cần xem qua hàng vẫn là ok anh em nhá mỗi một máy nó sẽ cấu hình rất là nhanh mượt anh em nhá lướt web chơi zalo hay là chơi facebook hay là anh em đọc báo rất là bình thường và ờ, khi anh em vào đến những trò chơi này anh em bắt buộc anh em có những cái mã riêng của, của nhà sản xuất như nhà tôi cấp cho anh em thì anh em mới vào máy được Đấy. <coughs> bây giờ mình sẽ thử cho anh em qua vài tiến độ đó chính là đánh liêng anh em ngoài bắc đánh liêng mang cây anh em trong sài gòn này cứ chơi trò trò gì em alo cho mình mình sẽ giới thiệu qua về cái hàng cho anh em nắm bắt nhất nhất để đánh uh, liêng thì nó sẽ có chế độ là bốc cá bài sẽ là luôn luôn còn đẩn đất đây mình sẽ để chế độ này và chơi xuống nhà là chơi bốn nhà em nhé chơi bốn nhà nhé máy báo siêu nhân như ngày xưa em chơi những cái máy củ cùi bắc ngày xưa anh em biết rồi thì anh em phải để chế độ là anh em phải để như này anh em phải để rõ ràng nhưng bây giờ thì anh em vẫn muốn như này máy máy báo cho anh em mình rồi tô lệch máy báo bình thường anh em nha đây những bước đi hay là bài có điểm nước này bài có điểm nước này anh em này mình cứ bốc cái thì bài mình luôn có điểm nước à, không chín mười là liêng rất là rõ ràng nha anh em có những cái hàng này hỗ trợ em đánh bài không mà thua em giúp chúng đây đánh báo bình thường rất nhanh siêu nhanh nhá cái em ở trên tay như này Đấy, máy vẫn báo cho bình thường này đấy mình sẽ bốc đi bốn lá này một này hai này ba này bốn này mình chia này bài mình sẽ lời có bất là tuần nhất anh em nhé đây đây bài mình tuần nhất này tám này tuần nhất anh em nhé thử tiếp anh em này cầm cái tay này nó mã bây giờ này một này hai này mình chia này chơi thì không đây bài mới là con điểm rất em nhá chơi thì nó sẽ không hạn chế những nhà xuống là chơi anh em nhá chơi bao nhiêu nhà được thì tôi cho lên nhà à, hiện tại đang chơi năm nhà này nhá chơi năm bảy nhà vẫn được cháo dạ, đi chơi năm nhà này nhá bài mình cứ bốc cái là con điểm nhất. Đây từ anh em rất chuẩn này hai và bốn luôn này không để sai là những tiếng này em đã được vài triệu nếu đánh đánh gà một trăm nghìn đang là vài triệu ở chỗ bình thường anh nha thử tiếp cho anh em tiếng nữa này hàng quá là chơi quá là chuẩn xác luôn anh em thử làm chuẩn chuẩn chỉ như này thì đấy bài mình là con điểm nhất anh em nhé luôn luôn bài mình sẽ là con điểm nhất không bài là con điểm bằng đây mình mình là cái này là như này số 0 số 0 một này đúng không như một lá này số 0 số 0 số 0 Đây mình chia để bàn mất là tôi điểm nhất anh em nhé đây Đấy, rất chuẩn anh em nhé Đấy. Đấy, bàn mình to điểm nhất này thử lại tiếp anh em tiếng nữa này Đấy. khi mình để cái thứ độ này anh em nhá nó chỉ từ một hai tiếng thôi Đấy, chỉ một hai tiếng mình để bắt làm lại như khi em mua mua về mua máy về rồi mua cái trò chơi về rồi thì em chơi nó sẽ không bị lỗi như vừa nãy anh em nhá mỗi lần bình thường chỉ là thử một hai cái thôi Đấy. Rồi, một cái này rồi chơi làm nhà là bài mình sẽ có nhất nhé đây rất chuẩn em nhé rất là chuẩn luôn à, bây giờ mình sang cái chế độ là máy báo trước cho anh em biết là nhà nào có điểm nứt để cho anh em lẻ anh em nhé nó sẽ báo trước cho anh em biết là nhà có điểm nứt bốn hai chơi bốn nhà anh em nhé nhà số 4 này này và nhà, nhà số 2 nghĩa là nhà, số 4 sẽ là tôi điểm nhất và đến là số 2 không để sai cả này bốn hai nhà số 4 thế là to điểm nhất đấy là số hai đấy, cứ nó sẽ nó cứ bật đọc nhà nhà số nào to trước nhà là to điểm nhất em nhé ba bốn nhà số 3 đây và nhà số 4 đây em nhé nhà số 3 to điểm nhất là nhà số 4 này. rất chuẩn đây em này đấy, cực chuẩn luôn này ba bốn này đấy, là to điểm nhất anh em đánh những trò này anh em chơi năm bảy nhà được mình thử này năm nhà này hai ba nhà số 2 tôi điểm nhất và nhà số 3 này đây là nhà số 2 đây là nhà số 3 nhà số 2 có điểm nhất này rất chuẩn luôn anh em không để xài được Đấy, vừa rồi mình thử cho anh em qua cái chế độ anh liêng bên mình sẽ chuyển sang chế độ anh ba cây đánh mắt cây thì nó cũng sẽ có chế độ mình vừa nói qua rồi thì nó lại luôn là chế độ đó chính là nó sẽ báo mốc cho anh em là anh em bốc đi bao nhiêu lá thì bài anh, anh em sẽ to điểm nhất rất chuẩn rất rõ ràng cho anh em đây mình để chế độ này cầm trên tay máy mất báo bình thường nhé anh em nhé một hai ba bốn năm sáu bảy tám này cuối mình ra bốc cái này đánh bốn nhà này ví dụ nhà cái này là bốc này bảy sẽ là đối này bài cái to điểm nhất em nhé bài to điểm nhất này gì này bài cái luôn luôn to điểm nhất mình cứ bốc cái là bài mình to điểm nhất anh em nhé tiếp anh này bốn đấy, những chế độ này nó đang tắt như này là nó không chuẩn em nhé anh phải bắt đầu lại thì nó chuẩn được một hai ba bốn này chia bốn này chín này ví dụ nhà cái một cái này ba cái bắt đầu con điểm nhất em nhé đây nhà cái con điểm nhất mình cái bốc cái này là bằng chín lần nhất này Đấy. chuẩn này thử lại em đây tiếng này cho em biết là cái độ hiệu quả mình thích chơi rất là ok 1 2 3 4 5 6 7 quân 8 cuối cùng này làm lên nhá để đến cái cứ này bốc này 4 là dưới 1 này bài này không phải nhất lên nhá <clears throat> chơi bài nhãn được mình thích chơi bối nhiều nhãn được Đấy. bài để lần Đấy. thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái chế độ là máy sẽ báo trước biết cho anh em biết trước nhà có điểm nhất để cho anh em một là anh em lẻ em cho người đặt đít hai là anh em có thể là ké cửa anh em này hoặc là sang ngang thoải mái luôn này ba bốn này nghĩa là nhà số 3 sẽ to điểm nhất và đấy là số 4 đây là nhà số 3 đây và là số 4 đây đây tôi xuống này rất là chuẩn nhé ba này bốn này cực chuẩn luôn này Đấy, thử tiếp cho anh em tiếng nữa này không thể sai được em nhá hàng này công nghệ mới nhất bây giờ không bao sai được một bốn nhà số một cái là tôi to điểm nhất này mày đến nhà số 4 nhé đây nhà bốn đây nhà một đây nhà số 1 to điểm nhất nhé nhà cái to điểm nhất này Đấy, không thể sai được em nhá cái hàng này công nghệ mới nhà rất là chuẩn chỉ cho anh em thưởng tiếp cho anh em một tí nữa và mình sẽ nói qua về cái hàng này cho anh em nắm bắt được thị trường một ba nhà số 1 có điểm nhất là nhà số 3 nhà đây là nhà số 1 này đây là nhà số 3 này Đấy. cực chuẩn này anh em chăm qua wow, cực rất là chuẩn anh em còn chưa được ba cây liêm phẩm chưa tất cả các loại trò nhưng trên cái video này mình sẽ không nói mình sẽ không thử tất cả các trò để cho anh em xem được nhưng anh em chơi bất cứ trò gì anh em chỉ cần liên hệ cho mình mình sẽ làm cho anh em cái video nói về cái hàng về cái, cái, cái trò anh em yêu cầu anh em có thể gọi điện cho mình theo số hotline là 0973 2049 hoặc gọi số 0962 102 77 anh em Hà Nội em qua bến xe đỉnh Hà Nội thử hàng hoặc là ngã tư Hà Nội khu vực sàn Sài Gòn anh em qua bến xe miền Đông miền Tây đến là thử hàng test hàng thử hàng ok chuẩn như video thì em lấy hàng cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video chào tất cả anh em nay mình lại giới thiệu cho anh em một cái thiết bị hỗ trợ anh em chơi về môn bài lá bịp luôn luôn chiến thắng anh em nhá thì ở trên à, màn hình anh em đang theo dõi <clears throat> thì đó chính là một dàn máy đánh bài của bên mình đã được nhà mình xử lý công nghệ và kế cấy một cái chip ừ, hỗ trợ anh em chơi về môn bài lá bịp anh em nhá thì anh em nào đang xem video <clears throat> có thể nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi cái à, video của bên mình thì hàng ngày chúng tôi đăng những cái sản phẩm và máy đánh bài hay là dụng cụ đánh bài thì anh em có thể biết được ngay những dòng sản phẩm à, sóc đĩa hay là bài lá hay là bầu cua hay là tài xỉu khi mình đăng lên thì anh em có thể cập nhật được luôn những dòng sản phẩm bịp mới nhất và tinh vi nhất của bên nhà mình <clears throat> thì cái bộ sản phẩm hôm nay mình giới thiệu cho anh em đó chính là một dòng máy đánh bài mã vạch đây chính là dòng máy mã vạch đỉnh cao nhất của bên mình đó chính là dòng máy CVK 600 anh em nhé thì <clears throat> cái dòng sản phẩm à, máy đánh bài mã vạch nó chơi như thế nào thì sau đây anh em cùng tôi xem hết video để trải nghiệm và khám phá cái dòng sản phẩm đánh bài mã vạch này <clears throat> anh em nào xem video cần tư vấn về sản phẩm hay cần mua sản phẩm thì cứ nhanh tay alo cho mình qua số điện thoại số điện thoại mình 0973 20 49 và 0979 600 678 anh em nhé nhà mình có hai cơ sở cơ sở 1 Hà Nội cơ sở 2 Sài Gòn anh em nào cần khu vực nào thành phố nào nếu qua trực tiếp nhà mình test hàng cửa hàng còn anh em nào bận không có thời gian qua thì mình sẽ nhận giao hàng cho anh em qua đường tàu xe đường bưu điện Đấy. thì trong cuộc chơi khi anh em đi chơi về dòng máy đánh bài thì bắt buộc trong cuộc chơi là anh em phải đưa được bộ bài của mình vào đây chính là những bộ bài đã được mình xử lý qua công nghệ bài thì hoàn toàn như bài bình thường anh em mua ngoài quán ngoài chợ Đấy. đã được nhà mình xử lý cái mã vạch bên trên cái lá bài này để giúp chúng ta chiến thắng và môn bài lá anh em nhé và thêm đi nữa là một chiếc tai nghe đây chính là chiếc tai nghe siêu nhỏ chiếc tai nghe này khi anh em đi chơi này anh em đeo cái tai phone ở trong tai ờ, cái, tai phone này sẽ có nhiệm vụ là truyền tín hiệu báo cho mình biết là cửa nào to cửa nào nhỏ hoặc nó phải báo cho mình biết là cắt lá nào đi để mình chia cửa mình to điểm nhất anh em nhá <clears throat> cái khi cái tay này khi anh em đi chơi để đeo trên tay thì cả đối phương ngồi gần hay là ngồi cạnh cũng không thể biết được cũng không thể nghe được chỉ có mình anh em chơi Đấy. <clears throat> và sẽ bây giờ tôi sẽ đi vào thực tế và hoạt động của cái dòng sản phẩm này cho anh em xem tôi sẽ khởi động cái máy lên cái máy này thì giao diện của nó như một chiếc điện thoại bình thường iPhone anh em vẫn có thể nghe gọi quay phim và chụp ảnh anh em nhé và cái thứ hai nó sẽ giúp chúng ta chơi về môn bài lá bịp chiến thắng 100 trăm luôn Rồi tôi sẽ vào hoạt động luôn thì cái máy này tính năng hoạt động của nó thì nó có thể chơi tất cả các trò chơi liên quan đến bài lá đấy đây anh em xem này nhãn hiệu CVK nhá như anh em miền Nam thường chơi bài cào binh 6 lá binh 13 lá hay là xỉ tố xỉ lát hay là binh 9 lá đều có thể chơi được hết còn anh em miền Bắc thường chơi bài ba cây liêng sâm phỏng nó sẽ hỗ trợ anh em chiến thắng 100 trăm thì sau đây tôi sẽ đi vào hoạt động của test máy cho anh em xem với cái dòng sản phẩm và chơi về môn đánh liêng miền Bắc cho <clears throat> cái đánh cái thiết bị đánh liêng miền Bắc này thì khi anh em đi chơi này lúc nào nó cho anh em to điểm nhất này Đấy. và khi mình làm cái video này mình sẽ để cái chế độ màn hình và chế độ loa cho anh em cùng xem còn khi anh em chơi em, anh em à, sử dụng thì anh em sẽ dùng cái tai nghe và chế độ ẩn tối màn hình đi anh em nhé ra đây tôi sẽ chọn chia luôn cho anh em này máy này thì anh em thiết kế 12 camera quét đặt bài kiểu gì nó đọc nó ngang bài dọc này xô bài thoải mái là anh em hiểu à, ờ, xô bài thoải mái nó vẫn đọc bình thường máy áo ba thì anh em chỉ cần trộn đi làm sao cháo đi ba cây trên đầu nhá <clears throat> và anh em chia thì tụ anh em cũng là tụ to điểm nhất này mình đang chia bốn tụ cho anh em xem mình chia bốn tụ này năm sáu bảy này Đấy. lúc nào tụ anh em tụ to điểm nhất anh em nhá <clears throat> cái chức năng chơi nó chính là chức năng mình cháo bài mình chia thì bài mình nó là to điểm nhất mà mình sẽ tăng một số lượng người chơi lên cho anh em xem đó, mình sẽ tăng 5 cửa nhá <clears throat> anh em chơi 5 10 cửa thoải mái đó. Dạ. đó. nhiều đây anh em nhấn trộn lên một cây này anh em chia năm cửa này thì cửa nhà mình sẽ là cửa to điểm nhất nhé lúc nào cửa anh em là to điểm nhất là 7 điểm Đó. tuyệt đối này một trăm trăm luôn Bây mình sẽ chuyển sang một cái chế độ chơi tiếp là chế độ mình có thể biết được cửa to cửa nhỏ <clears throat> mình sẽ chuyển chế độ chơi mình sẽ biết được hai tụ to anh em nhé đây vâng. mình sẽ biết hai tụ to rồi hai ba hai ba nghĩa là cửa hai to rồi đến cửa ba anh em nhé đây cửa một này bốn người chơi hai ba nghĩa là cửa hai to rồi đến cửa ba này cửa hai này đây là cửa ba này Đấy, và hai cửa này cứ sẽ là cửa bé để nhất này đây mình có thể muốn biết là mình muốn biết hai cửa to <clears throat> hoặc mình có thể biết được tất cả cửa to từ to xuống nhỏ nó sẽ hỗ trợ anh em biết hết và mình sẽ thử lại một toán nước cho anh em xem này mèo ba bốn cửa ba thôi cửa bốn này ba này không cửa bốn này đấy <clears throat> báo chuẩn đét 100% luôn anh em nhá đó chính là về phần đánh ờ, liêng và cái phần tiếp theo sau đây mình sẽ chuyển sang cho anh em đó chính là phế độ đánh ba cây bắc mình sẽ chuyển sang chế độ đánh ba cây anh em nhé để thử cho anh em xem chế độ ba cây cái chế độ ba cây chơi như thế nào cái chế độ chơi ba cây này để tôi nói qua cho anh em hiểu này cái chế độ ba cây thì khi anh em đi chơi anh em cứ bốc cái là anh em ăn Đấy. to nhất chia cái hai cái lúc nào bà mình to điểm nhất anh em nhá đây 17, 17, 16, 16, 1, 2, 2, 2, Sơ bài thoải mái Nếu hai tôi chỉ cần bốc hai cây thôi 5 x 5 đấy thì chia là tôi thì bài tôi sẽ bài to điểm nhất này đấy. chia cái ai thì cái nha anh em nhá vào cái vào nhà ai thì bài mình vẫn to điểm này bài điểm đấy. lúc nào bài anh em to điểm nhất này bài điểm nhá mình sẽ thao tác một lần nữa anh xem <coughs> cứ anh em bóc cái là anh em ăn đấy. không ai có thể to hơn anh em hai tôi đã bốc hai này ba cái đối cũng nghĩa là chưa từ đôi thì bài tôi sẽ là bài con bún bích này bài tôi 7 điểm này Đó. bài tôi lại to điểm này Đó. hoặc anh em làm trương thì anh em có thể biết được tụ to tụ nhỏ cũng như cái về môn chơi liêng vừa rồi tôi tới quạng qua tôi sẽ chuyển luôn này tôi sẽ chuyển là tôi sẽ làm trương và tôi sẽ biết được hai hai cửa to này à. À. rồi rồi nhá tôi bốc cái này tám này máy báo 23 đây là 8 này 8 là người một này máy báo 23 đây sẽ là cửa số 1 này đây sẽ là cửa số 2 này rồi 23 nhá rồi cửa hai to này lớn cửa ba này anh em nhá đấy thì máy sẽ báo được cho anh em biết cửa to cửa nhỏ đấy rồi tôi sẽ thử lại một biết cho anh xem Đấy là khi anh em làm chơi anh em biết được cửa to cửa nhỏ nhá Ad nhất ad nhá đúng không? 3, 4, Ad nhất ad Thì máy báo 34 Nghĩa là cửa Ad nhất ad tôi chia từ đây 34 Đây cửa 3 Rồi đến cửa 4 này Đây cửa 3 Rồi đến cửa 4 này anh em nhá Cửa 3 này Cửa 4 này Đấy Đúng là nó có thể biết được cửa to cửa nhỏ trước khi em đã chơi <clears throat> Về phần đánh ba cây Nó có hai chức năng chơi ba chức năng chơi và mình biết cửa nó to là mình có thể làm mình to Đó. và chế độ tiếp theo môn chơi thứ ba mình sẽ giới thiệu cho anh em đó chính là môn đánh cá lạ hay được gọi là đánh à, phỏm anh em nhé vâng. tôi sẽ chuyển sang chế độ chơi cá lạ cái phần chơi tá là thì nó lúc nào nó cũng cho anh em là bài anh em lúc nào có một phẩm hai phẩm anh em nhá <coughs> đây mình sẽ chơi luôn này không bao giờ anh em sợ mình cháy bài lúc nào bài mình có hai phẩm một hoặc là một phẩm một này thì mình chỉ cần trộn đi một cây này còn mình chia thì bài mình lúc nào có phẩm anh em nhá chia lên thử cho anh em xem đấy <clears throat> em xem đây đấy anh em cạ rất là đẹp này anh em này à, anh em ghép thành phẩm luôn này đấy nhá phẩm JQK này đấy JQK này phẩm JQK này hoặc phẩm JQK rô này JQK cơ này và anh em có cạ anh em này <clears throat> thì lúc nào bà anh em cũng đẹp nhất có một phẩm hai phẩm hoặc em có thể ồ luôn là về phần đánh tá lả anh em nhá <clears throat> thì cái môn chơi tá lả này thì anh em chơi này máy báo bao nhiêu thì anh em chuyển cháo đi bấy, bấy nhiêu cây trên đầu đi là anh em chia thì bà anh em lúc nào có phỏng một phỏng hai phỏng này đấy là à, chiến thắng luôn không phải đánh gì nữa đấy <clears throat> đó chính là phần phần đánh à, đánh phỏng thế anh em nào xem video mà cảm thấy đam mê về môn bài lá bịp thì có thể nhanh tay alo cho mình qua hai số điện thoại thì mình sẽ tư vấn cho anh em về dòng sản phẩm máy đánh bài mã vạch hoặc anh em có thể mua các thiết bị khác như kính áp tròng nhìn xuyên la ba thì có thể hỗ trợ anh em chiến thắng về môn bài lá hay là anh em dùng các thiết bị khác như áo đổi bài ví đổi bài nhà mình đều có hết Đấy. thì vừa rồi là mình đã giới thiệu cho anh em đó chính là dàn máy đánh bài mã vạch anh em nào quan tâm đến sản phẩm hay cần mua sản phẩm về dòng mã vạch thì cứ alo cho mình nhà mình có bán thêm rất nhiều đồ như bài lá bịp hay sóc đĩa bịp tài xỉu bịp bầu cua bịp anh em nào chơi môn chơi nào thì cứ nhanh tay alo cho mình cảm ơn anh em xem video